rồi lật xi nhan này rồi số vô anh tay xuống lật xi nhan này bắt đầu ở đây ra bắt đầu đứng từng là tác bài thi tiếp theo bài thi dừng xe nhường đường cho người đi bộ vệt bánh xe và đường hẹp vuông góc đường vòng quanh Tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Bài thi tiếp theo, bài thi đáp xe dọc và nơi đỗ Tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Rồi, nó sẽ nhanh này. Để kia nó qua trước, mình qua sau. Cứ tham gia vô ngã tư mới sao được.